độ tứ chi hay còn gọi là độ tứ chi là như thế nào mà được xếp vào hàng đầu bảng của hàng độ của gà chọi độ tứ chi là thuộc hàng cực phẩm xếp vào hạng đầu bảng độ tứ chi hay còn gọi là độ tứ chi có cách bố cục trình bày như sau chúng ta thấy hàng cửa đi lên là những hạt độ thẳng tầm tóc bên này là hàng hậu hàng hậu ngoài cùng đây giữa hàng độ và hàng hậu sẽ là hàng kẽm nếu như chúng ta đếm được chỗ này gồm có bốn hàng kẽm và một hàng độ nhắc lại bốn hàng kẽm và một hàng độ khi đó gọi là độ trứ chi hay gọi là độ tứ chi ra có độ tứ chi thuộc hạng cực phẩm xếp đầu bảng trong các loại độ dưới độ tứ chi là độ liên ba độ liên ba sẽ gồm có là ba hàng kẽm ba hàng kẽm đây và một hàng độ và chúng ta có bốn hàng một độ ba kẽm gọi là độ liên ba độ liên ba chỉ thua và sau độ trứ chi mà thôi